là mắt bình thường vì mắt bình thường là mắt khi không điều tiết thì có tiêu điểm là ở trên võng mạc kem chú ý này không điều tiết khi không điều tiết là khi chúng ta quan sát vật ở vô cùng như kem đã biết khi vật ở vô cùng qua thấu kính sẽ cho ảnh nằm ở tiêu điểm ảnh của vật và để quan sát được ảnh thì ảnh đó phải nằm trên võng mạc của mắt đúng không khi đó ta có võng mạc sẽ trùng với tiêu điểm ảnh của thấu kính. Đó, cho nên là mắt bình thường là mắt khi không điều tiết sẽ có tiêu điểm nằm ở trên võng mạc. Cái thứ hai là mắt bình thường thì có điểm cực cận cách mắt khoảng bằng 25 cm. Còn điểm cực viễn thì ở vô cùng hay là OCV là rất xa. Được chưa nào? Từ đây Chúng ta rút ra cái giới hạn nhìn rõ của mắt là từ cực cận đến cực viễn hay chính là từ 25cm đến vô cùng. Vô cùng là một khoảng rất là xa, có thể vài km để cho các em, chứ không phải là à, tiến ra đến à, đường chân trời nhé. Vì mắt của chúng ta thì có cấu tạo giống như một thấu kính hội tụ thông thường. Cho nên thấu kính của mắt thì cũng có một số công thức như sau. Ở đây chúng ta có công thức tính độ tụ của mắt là D thường là 1 trên F bằng 1 trên D cộng với 1 trên D phải. Với D là khoảng cách từ vật đến thấu kính mắt, còn D phải là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính của mắt. Mà ảnh nằm ở trên võng mạc nên D phải sẽ bằng với OV. Được chưa các em? Đây là O hay là quang tâm của thấu kính mắt, còn đây là võng mạc. Và ảnh nằm ở trên võng mạc nên D phải sẽ bằng với OV. Đây, D phải nằm ở đây. Được chưa nào? Với D phải bằng OV thì các em sẽ rút ra được công thức để tính độ tụ của thấu kính mắt là D bằng 1 trên F và bằng với 1 trên D cộng với 1 trên OV. Từ đây, chúng ta có thể xét trạng thái của mắt quan sát ở trong các trường hợp là quan sát ở cực cận hoặc là quan sát ở trạng thái điều tiết tối đa là quan sát ở cực viễn là quan sát ở trạng thái không điều tiết. Đây, khi mà quan sát ở trạng thái vô cực hay là quan sát ở trạng thái không điều tiết là quan sát ở vô cực. Mà quan sát ở vô cực thì vật đặt ở vô cùng, đúng không? Hay là vật đặt ở vị trí rất xa. Nên khi đó D nó sẽ bằng là vô cùng. D bằng vô cùng. Mà mắt người bình thường thì có cực cận là cách mắt 25 còn cực viễn ở vô cùng.